hôm nay à, mình à, sẽ gửi đến tất cả các bạn một cái à, test nha tức là test quy luật đấy của một cái bán game là bầu cua thanh hà nha các bạn đấy để ra cái độ chính xác của cái bán game này như thế nào đấy những bạn nào mà có chơi game này ấy, thì liên hệ mình để mua quy luật nhé bên mình thì chuyên cung cấp tất cả các loại quy luật bầu cua tại siêu sóc dĩa trên điện thoại nha nhận làm game game hack cho các bạn đây các bạn lên sát play cỡ mình tự khóa là bầu cua thanh hà này rồi con game mình nha các bạn đấy mình, bây giờ mình sẽ tải rồi mình sẽ test quy luật cho bạn xem nha Đấy, những bạn nào mà không biết gì thì cứ liên hệ mình nhé mình sẽ tư vấn nha nếu như là game hack thì mình sẽ gửi cho các bạn à, một bản demo cho các bạn test thử luôn nha rồi mình sẽ phát mình test cho bạn xem cái quy luật của nó như thế nào này. đấy khi, khi các bạn mua lực ấy mình sẽ test cái tiếng đi nhé khi các bạn mua lực ấy thì các bạn sẽ gửi mã số qua cho mình nhé mã số này 87270 đấy là là để mình kiểm tra thứ là người ta họ có chơi game hết hay không đấy những game nào mà mình check mã ok đây thì mình sẽ bán lục nha quy luật của nó là sẽ chính xác trăm phần trăm nha các bạn đấy bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái độ, độ chính xác của con game này cho các bạn xem nhé đấy nai bầu gà này chén này mình đánh con gà nha các bạn đấy ghè bầu tôm đánh con ghè tiếp này, đấy các bạn thấy chưa hai con nai một con ghè cái này mà đánh ké nha ta ké và ké này đấy các bạn thấy không độ chính xác của nó là trăm phần trăm nha tôm bầu ké rồi chén này mình đánh lại con ghè đấy các bạn thấy không ghè ké nai chén này mình đánh à, con cua nha các bạn cua đấy rất là chính xác nha đấy những bạn nào mà có chơi game này thì liên hệ mình nhé với số điện thoại mà ở trên màn hình đấy là 0986 998 235 để mình được tư vấn nhé đấy bên mình thì à, chuyên cung cấp tất cả các loại bầu cua sóc dĩa tài xỉu trên điện thoại nha rồi chào các bạn nha